Xin chào các bạn, hiện nay thì mình đang có mặt tại chuyến đi 5 ngày chuyển hóa tại Cam Ranh cùng với thầy Ojas Và hôm nay đã là ngày thứ năm của chuyến đi rồi Và chỉ một vài tiếng nữa thôi thì chúng mình sẽ kết thúc cuộc hành trình này Trước khi cuộc hành trình kết thúc thì mình muốn giới thiệu tới bạn một trong những người tham dự rất đặc biệt của chuyến đi lần này Đây là lần đầu tiên anh đến tham dự chuyến đi chuyển hóa của Diviners Và chúng ta hãy cùng lắng nghe xem anh có suy nghĩ, có cảm nhận như thế nào về chuyến đi với thầy Ojas các bạn nhé Xin mời anh Tây Xin anh chào Ngân lời chào và lời giới thiệu đôi nét về bản thân được không ạ? À, xin chào tất cả các bạn Thì um, um, xin giới thiệu với các bạn Mình là Phạm Ngọc Tây Và mình làm trong lĩnh vực là um, thời trang Thì um, rất vui được um, có mặt trong cái chuyến đi chuyển hóa lần này và chia sẻ cùng một vài cái điểm mà mình học được cũng như là mình đúc kết được trong cái chuyến trải nghiệm cùng thầy Ochas. Cảm ơn anh Tây rất nhiều. À, vậy thì Ngân có câu hỏi cho anh Tây rằng là với với vai trò là một chủ doanh nghiệp của một hãng thời trang, anh Tây cảm thấy những gì mình học được ở chuyến đi này có thể áp dụng được trong việc vận hành doanh nghiệp của mình? À, cảm ơn câu hỏi của Ngân thì um, là một người um, lãnh đạo trong một tổ chức thì à, với cái chuyến đi trải nghiệm lần này à, thầy cho mình những cái trải nghiệm vô cùng thú vị thông qua những cái hoạt động à, những cái hoạt động nhìn rất là đơn giản nhưng nó mang một cái tính chất gắn kết của team rất là nhiều ở trong đó chúng ta thấy rằng là có những cái trò chơi mà người này cổ vũ, động viên người khác để mọi người cảm thấy tự tin và cảm thấy mạnh mẽ để vượt qua cái hành trình mà mình cần chinh phục. Và tôi nghĩ rằng là nếu không có cái tập thể thì khó có một cá nhân nào đó có thể dũng cảm ừ. và tự tin rằng là tôi sẽ chinh phục một cái cái cái cái điều khó khăn như vậy. Ừ. Nhưng dưới sự cổ vũ vỗ tay và với những cái lời động viên vô cùng uh, uh, mạnh mẽ thì sâu thẳm mỗi người khao khát đạt được một cái điều điều gì đó và thông qua cái sự cổ vũ của đội nhóm mọi người hoàn tất được cái mục tiêu của mình à, và cũng um, à, với cái trải nghiệm trong cái chuyến leo núi thì mình cảm thấy rằng là nó có những cái trò chơi mà bản thân mình mình cảm thấy rằng là um, nó nó cho mình tức là leo từ một cái tảng đu, à, một tảng đá này sang một tảng đá khác thì chính bản thân mình rất là là là là, là khao khát mình thực hiện được cái điều như vậy nhưng tại một cái khoảnh khắc đang leo núi mình cảm giác rằng là cái cái bài học cái cái cái trải nghiệm đó mình cảm giác mình không tự tin để vượt qua và trong cái cái cái cái sự không tự tin đó mình có thể đi ra hai quyết định thứ nhất là mình có thể hoàn thành phần đấy và có thể mình thất bại thì khi mình hoàn thành thì mình chinh phục được cái cái cái cái cái um, cái, cái mong muốn nhưng nếu mình thất bại thì mình nghĩ rằng là một cái cái hậu quả để lại nó có thể là một cái sự chấn thương hay là một cái điểm gì đấy và lúc đó ở cái góc độ là một người người leader mình nghĩ rằng là theo sau mình sẽ có rất là nhiều người cũng đang hoàn thành cái công việc như mình tại sao mình dừng lại bởi vì rằng là trên cái hành trình đi đến mục đích cũng đi qua một cái đích đến là cuối cùng là đi qua một cái tảng đá đó để đến một cái đích như vậy nhưng chúng ta vẫn có một cái giải pháp khác nó có thể ít mạo hiểm hơn nó có thể đi lâu hơn một chút nhưng cuối cùng là mục tiêu chúng ta vẫn đến được như vậy thì thông qua cái trải nghiệm như vậy ta thấy rằng là ở góc độ là một người quản lý chúng ta cần phải bình tĩnh chúng ta cần xử xử lý những cái tình huống mà bởi vì tình huống của mình nếu như mình đưa ra những quyết định nó sai lầm hay là nó nguy hiểm nó không chỉ nguy hiểm cho chính mình mà nó nguy hiểm cho team và đội nhóm của mình và cuối cùng mục tiêu của chúng ta không đạt được thì với một cái trải nghiệm rất thực tế tay thấy rằng là chính người học tự đúc kết tự đưa ra quyết định vào cái thời khắc quan trọng cho chính mình để tự mình trải nghiệm tự mình cho ra những cái mô thức để mình có thể hoàn tất được cái mục tiêu công việc của mình và cho ra những cái trải nghiệm thú vị trong cuộc đời mình rất tuyệt vời phải không ạ? Thì Ngân có nghe anh Tây chia sẻ với hai ý. Thứ nhất là anh học được về sức mạnh của đội nhóm khi mà chúng ta được những người xung quanh cổ vũ cũng giống như là quá trình chúng ta làm việc vậy. Chúng ta không thể nào làm một hoàn thành một công việc gì một mình mà luôn cần có sức mạnh đội nhóm để cổ vũ chúng ta. Và điều thứ hai Ngân nghe anh Tây chia sẻ đó là về vai trò của người lãnh đạo đúng không ạ? Và vai trò của một người truyền lửa, của một người truyền cảm hứng cho đội nhóm của chúng ta tiến về phía trước và đạt được mục tiêu do doanh nghiệp của mình đạt ra. Thì Ngân rất cảm ơn anh Tây về những chia chia sẻ vừa rồi à, Ngân cũng muốn hỏi anh Tây là anh cảm thấy cách tiếp cận, cách truyền tải thông điệp của thầy Ojas như thế nào? Có phù hợp với các công ty, các doanh nghiệp, các đội nhóm không ạ? À, tôi tin rằng là với cái sự hài hước, với ừ. cái um, um, những cái tài năng thiên bẩm của thầy Ojas thông qua những cái hoạt động như là nhảy, thông qua những cái um, bài tập thực hành về sức mạnh thì um, nó sẽ là một cái phương pháp cực kỳ là thú vị và hiện đại cho cho rất nhiều giới trẻ cũng như là cho rất là nhiều công ty hiện nay để có thể giúp cho chính mỗi người khám phá ra năng lực sâu thẳm bên trong mình thông qua những cái trò chơi, những cái trải nghiệm thú vị thông qua những cái um, hoạt động của thầy đưa ra và tây hoàn toàn tin rằng là phương pháp thầy đang dạy nó tạo ra một cái mô thức cực kỳ là mới mẻ ừ. và đem lại cái hiệu quả trong cái việc chuyển hóa cực kỳ cao. Ừ. À, Ngân cảm ơn anh Tây rất nhiều về những chia sẻ vừa rồi Và một lần nữa cảm ơn anh Tây vì đã tham gia chuyến đi, tham gia hết mình, tham gia trọn vẹn Và Ngân sẽ học anh tại những chuyến đi chuyển hóa tiếp theo anh Tây nhé vâng, Xin chào, xin chào. Ok